Xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người nhé Đã tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang buổi chiều ngày hôm nay Như video trước thì uh, Giang có tổ chức uh, à, à Nhà Bí Thư Già đã tổ chức uh, xong cái tân gia Thì là đến ngày uh, Mai là sinh nhật của Giang Nhưng mà do là mình phải có việc bận về ấy Thì em Bí Thư Già là em mới uh, Giờ đi bắt gà để mổ gà tổ chức sinh, sinh nhật cho mình ở trên này con này nhỉ con gà gà gà đen à thế à thịt đen à vâng ạ không được vâng, vâng. chính ơi chính đâu rồi Thật gà thả này khó bắt đấy các anh chị ạ Khó dạ, mà Xem Bí Thư Già bắt gà xem mổ hôm nay à, trực tiếp Bí Thư Già ờ, bắt gà tổ chức sinh nhật Cho Giang Gà gà bản là gà đen thịt đen nhưng mà à. Khó <laughs> bắt lắm anh ạ Chỉ mong là bắt bắt được thôi Mà sinh nhật Bí Thư Già là tháng mấy nhỉ? là dạ, em Mới mấy nhỉ? Qua lắm rồi Ồ qua lâu rồi vâng. Tổ trước quên không ờ, hỏi bí thư già để tổ chức sinh nhật cho không sao Không biết bao nhiêu tháng tư nhỉ? Em mùng, mùng 9 tháng 4 ạ À mùng 9 à? Vâng để ờ, năm sau ờ, mình lên tổ chức cho dạ, bí thư dạ, già Được, được Cái ngày sinh nhật là cũng ngày là quan trọng này Ô Ờ ông cao tốc bé. Xính ơi Xính ơi anh ơi Không có hai người không bắt được rồi bí thư dạ Không, không em bắt ừ, Khó bắt đấy Không bắt được Mệt quá Em phải chuyển chuồng xa xa thế này thì nó à. Ờ, đỡ mất vệ sinh ấy Ờ đúng rồi Vâng Chứ thường thường là dân dân mình là cứ để chuồng gần nhà Ờ à, Bắt được à Ok rồi anh Đấy, con gà này ngon đấy, gà này gà Gà này uh, da đen da dạ đen và ừ. cái cái xương cũng đen luôn ồ ngon đấy nhỉ gà ta mà gà ta mà vâng. ok ok vâng. ôi rồi hai anh em mình à, sẽ đi uh, xem bí thư già vật lông hiểu lông dạ vâng <laughs> chắc xính thì uh, mang hẳn <laughs> những gạo ra để mồi chưa kịp mồi thì con gà nó bay vào cái lưới giờ tóm luôn qua video trước thì các anh chỉ biết được là khi mà tân gia cho ờ, em già thì mọi người đến rất là đông đủ rất là vui ngày hôm đấy mà mình say không biết gì luôn đấy hôm nay là à, tổ chức sinh nhật là đúng là ngày mai là mới là sinh nhật của Giang ấy mà Giang sáng mai là phải đi ăn cưới vội nên là em già em mới bảo là vào nhà em đấy thì em mới tổ chức sinh nhật em bắt con gà thịt con gà để tổ chức sinh nhật trước cho mình một ngày đấy Hôm nay uh, tổ chức sinh nhật thì <laughs> không có gì đâu quý anh chị ạ à, là hai chú cháu mình cho chính là đi hái rau à, lang. Món rau này cũng là món à, mà mình mình thích nhất đấy quý anh chị ạ. Thật sự là mình uh, cũng không ấy đâu. Thì uh, quá trình mình lên Hà Giang thì đúng cái điểm gần sát sát nút ngày sinh nhật đấy. Đâm ra là tân gia nhà đi già xong thì uh, anh em uh, ấy uh, bị được bị thư gà mời ông ờ, Trần Gia à quên <laughs> làm tổ chức sinh nhật tại vì thi già thì đang uh, chuẩn bị là mổ gà thì mình cho xính là đi hái cái rau lang này là rau lang của nhà các anh chị nhé này là rất là ngon luôn đấy nhiều nơi là đặc sản đấy nhá xính nhá ơ ở cái quán uh, ăn nhậu là đặc sản đấy món rau lang này uh, xào với uh, tỏi nói chung là trần đi ừ, trần đi xào với tỏi rất là ngon mà ra lang à, ấy thì à, trên này cái vụ ngô này thì bà con trồng chắc là không không không không đạt hiệu quả mấy nhỉ đông này để à, bắp bé lắm đúng không thứ hai này ừ. ừ. tại thì là, thời tiết là là là mình về chiều hơi tối một chút đây cái nhà mà nhà cũ bị đi ra là chuyển lên đây hiện tại cháu chính đang à, ở đây và cũng đã làm phòng nó, à, nó, nó kín hơn ngủ vào mùa đông nó khỏi lạnh còn em mỉ thì lại không về tân gia lại không về được các anh chị ạ phải làm dưới hà nội đợt trước mà giang có đi vào miền trung thì có vào ghé thăm em mỉ xem công việc của em ấy thì quý à, anh chị cũng biết rồi trong xưởng à, may của cô lan luôn gia đình cô cho nhiều nhiều chút xíu ạ à ô mà mà bơi bơi gì nửa thiên thiên này thiên này chán thiên này Ồ. chưa ấy được thì ờ, đấy ờ, có nhổ đâu ờ ok đúng gà bản gà đồi luôn anh chị nhé hiện tại là do cái uh, thời gian tối ấy. anh chị ạ không uh, được rõ lắm có cái vẫn chưa được này ờ, làm đơn giản thôi con gà rau ờ, lang xào hoặc luộc Gà này bây giờ chắc là một trăm ờ, bảy mấy nhỉ? một trăm sáu 160 thôi. 160 uh, 70 mươi con gà được trước nha nhà sáu mẹ con kia xính mua cho là 5 con đúng không? 5 con Đã chuẩn bị đẻ con nào cho cầm máy. Đẻ được à, hai vụ rồi À thế á? Ủa <laughs> nhanh nhỉ? Ừ. Trước thì đang có số tiền của nhà sáu mẹ con còn ấy Nhưng mình à, nhờ cháu xính mua mình gửi tiền lên lại cũng gửi tiền mặt cho sáu mẹ con một triệu mấy Để, để à, mua quần áo với lại ấy cho năm con sáu con là căn nhà đang làm xong rồi mình có nhờ cháu xính là đi mua gà bản về năm con nhỉ đúng không năm con năm con là ba mái à à, ba mái hai trống ừ đấy về nuôi là để được hai vụ rồi đấy đẻ được hai vụ đó đây là có trứng ăn này nên nó để mà đàn nó ra nhiều là là đấy đấy nhà thì bò thì à, bò thì vẫn còn đúng không bò vẫn còn còn bò đầy đủ hết gà này chất lượng này nói rồi ăn rất là nhiều loại gà ta với lại gà gà gà công nghiệp nhất là gà Trung Quốc nuôi loại ăn cám hay là nó không ngon thật sự đây là gà ừ. hay còn gọi là gà mông đó đấy, đấy đúng rồi đó gà bản ừ. đen cả người luôn nhờ ừ, con này nó không đen có con nó còn đen cả cả cả thân luôn à, đúng rồi. Ừ. con này còn trắng ừ. diều căng à, đét luôn mọi người sau khi vặt lông xong thì à còn chỗ cánh nó kia làm một cánh nó còn ít lông này dạ, bên này bên này bên này đấy nhưng do là tuyệt tối nên là không nhìn rõ này chắc chỉ là rang gừng thôi rang món gừng là dạ, rang gừng ngon không còn gừng Thế là bên trong nhà thì à, thế bảo em Hương em mới dán trứng như kiểu này mà cũng bác chị ạ Là đập 4 năm quả, 6 quả vào Đây gọi là ốp nếp Thế mình gọi là dán ốp nếp là ấy Thôi mà gà ra chặt đi Chị kể Yo, uite o să bea la pina, de de tavă unii, de comune. trong thì ờ, Hương đang đang dán trứng Trứng kiểu miền Nam Má tỏ bây giờ vào cá kho thì thì thứ mà Thế lắm mà Thế lắm mà 안돼 안돼 trứng úp nếp Đấy, em Hương vừa dán xong nha mọi người nhá nhìn rất là hấp dẫn luôn Đấy, rất là ngon Đấy. Ờ, ấy xem múc múc ra đi múc ra dạ xem vâng. là ấy luôn rang gà luôn Hương rửa gừng chưa không? Có gừng không? Sao cho chị Hương Gừng đã rửa xong <laughs> Tại thì ờ, Hương là đang làm cái lòng ờ, gà Mai mắt những con đường Cái này vàng này vàng hay là cái gì đây Hương em? Không có vòng này mà. Tay mình ấy. Vòng vàng hay là đồng? Hả? Hỏi thật mà. Tốt tịch cường. Đây đây. Đó soi đèn đấy. Tốt tịch. Hỏi Hương Hương không, không trả lời chứ buồn rồi đấy. Nói chung là mình buồn lắm đấy, lần sau mình cũng không dám vào An Giang đâu, Châu Đốc nữa đâu. Cứ tưởng là ai, hóa ra là Trục Tịch Cường có sao cái cái lòng này nó lại xoắn được như cái tóc ờ, cái tóc này này thương nó xong lên nhỉ tóc tóc tóc ở đây có tóc không ờ. à, không không không không không mông đâu đây rồi ok ok giờ em hương ờ, sẽ chế biến món ờ, gà rang từ gà rang đấy vâng vâng vâng do là hôm nay là có ấy uh... sinh nhật của anh sao chiều giang quá tuyệt vời luôn đúng không <laughs> anh gian không phải đâu hôm nay là thêm có thêm khách nên là mà, mà giang uh, bắt thêm một con gà nữa đấy là để uh, mai là yếu là cái còng đùi này là, là ờ, dành cho em hương dạ, khi già vâng. bảo vệ còn còn còn lại là uh, hôm nay là cũng là chúc mừng lắm happy birthday <laughs> anh anh gian sinh nhật thì em tặng cái áo <laughs> tổ chức sinh nhật cho anh Giang luôn anh Giang chỉ ăn mèn mén ờ, và đùi gà xong muối của bây giờ Mèn ấy ngon thôi mà <laughs> Ồ, Giang ăn một chút nữa Tắt được hả? Ồ, chín rồi hả? Có thật không hay là tí là ăn sống và đau bụng đấy Hương ơi? Chín rồi mà Ủa, khói lên vào luôn cả màn hình không biết là có ngon không à luôn em cho tiết vào luôn đi cái tiết gà này này Ủa, cho đây mà Tao lúc từ mùa hâu chụp cái rồi Nhà khơi nhà mùa nhi chứ nhiều Mà ốp thôi nhiều ít thì là nhiều ốp Hôm nay Hương trực tiếp vào bếp làm sinh nhật cho mình Giật mình Sao nó cũng mua rồi mà Ờ, mua thế hả? Ờ, mua thiên đi hả? Đi hả? Rồi tới lúc mình thống nó vô Dạ đâu rồi Nó đâu rồi Hả? Này Con cái này có một kỳ muối Nhậu xe, lại nhậu Hào chơi Hầu Ô Hương trên này giỏi phết nhỉ có vài hôm là biết cái hầu trơ cũng rồi Đi rồi, đi rồi Gà rang rừng Anh chị nhé trực tiếp tay là em Hương à có video mà người nào ở Kiên Giang em Hương là ở An Giang Châu Đốc mình cái lộn nhầm người thông cảm Đấy là một con gà xong muối nữa thôi là ok rồi Ok rồi là con ờ, gà luộc gà ta ờ, bí thư già sẽ chặt sóc muối theo kiểu uh, truyền thống em <laughs> mẹ bí thư già đang trông nhé cô anh chị nhé đấy là nó hơi tối một chút vì cái bóng điện này là là là, là cởi ấy nó là năng lượng mặt trời mà nó không thể sáng bằng điện cũng ra được cái bóng như thì nó sẽ sáng hơn đây là em cường hôm nay là cũng có mặt để à, giữ uh, sinh nhật của à, giang ấy. hôm nay uh, chủ yếu là làm tài xế cho anh giang <laughs> nó chính em mặc áo là đẹp trai một chút đi đó à, ờ, Hôm nay ờ, sinh nhật Hôm nay ờ, sinh nhật anh Gian Em phải mặc áo đẹp đẹp Chú Gian đẹp trai là Áo ấy mà dài mặc áo gì áo, dạ, nó vâng. Em phải mặc áo khoác tối nay là lạnh đấy vâng Lạnh dạ. dạ, bên vâng. này thì món thịt gà là anh em ở trên bản cũng làm xong là tí nữa anh em cùng vui với nhau luôn tổ chức cho mình đây là em già mà đợt trước là có làm nhà, nhà bé hoa đấy con trai không làm không biết nó vâng. vâng, bắt đầu ờ, chín được con gà cái nữa thôi. Thì nó ờ, chặt sóc muối. Chứ già này sinh nhật <laughs> chưa ăn con gà luôn. Em không biết. Sóc em... muối đâu? Đấy, dạ. băm ra sóc muối đây già. Chúc mừng anh nhiều. Bây giờ chúc mừng sinh nhật. <laughs> Happy Đúng birthday. Không, không. Hai bài nè. Không phải đâu. Hai bài nè. Nguyên con gà bên đây. Happy birthday. ra cho đi giờ dạ. chả thế là món món sắp muối hay là để cả con gà không em mời anh luôn đấy thế là để cả con gà này anh em mình ờ, ngồi ờ, rồi rồi nhỉ? thì anh trả thì bọn anh ăn rồi, anh rồi, không rồi. trả thì ờ, bọn anh không ăn ờ đúng rồi để đây để đây tí nữa dạ. anh em mình uh, mọi người là sẽ cùng uh, <laughs> ấy luôn rồi rồi hôm nay là không có nến mọi người ạ tại vì là cũng sinh nhật ở trên nhà em không ơi vào đây ngồi đi em đâm ra là cũng không có gì chỉ có gà luộc chỉ là mỗi người xé một miếng nhở dạ vâng được rồi muối ớt ớt uh, xé cho muối rồi dạ rất là ngon rồi ấy ui già ấy già đúng gà luộc ấy già xính ạ à, xé ăn thôi cứng lắm xé ăn thôi à. đây về cháu xính ờ, ờ, mẹ mồm biến ra ra xem lấy bát cho anh ra lên lấy bát được rồi vâng lên lấy bát đây đấy như thế luôn đấy Sao ơi Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday nhiều Chúc mừng sinh nhật ai? Oh, hẳn một cái gà, ok Đây Đây, dính tặng con gà Đây, quý anh xin đây Chúc mừng anh ra okay. Cô cảm ơn ờ, Có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc hơn <laughs> nhiều Ok, và vâng sinh nhật Chúc mừng nhá ừ. vâng ạ, Cảm vâng ơn uh, Bí Thư Già hôm nay là vâng. rất là nhiệt tình với lại là em Hương người yêu vâng Bí Thư Già nữa Hôm nay là lục làm Tôi vào đây đi em uhm. Ừ. Ăn mía nào Ồ. Ngon không anh? <laughs> Sinh nhật của mình uh, ở Ngon trên bảng uh, mềm mén Và một ít uh, rượu ngô Hà Giang rồi rồi và một cái đùi gà của bí ra dạ. <laughs> dễ rồi cái tuổi mới đấy ờ à. thêm một tuổi mới là một những trưởng thành mới nhỉ? Ừ. em là ờ rồi. Ừ, em chúc em cái rồi rồi được được, được. Đây, từ tay với chú già trực tiếp um, mổ gà tổ chức sinh nhật với anh em uh, em anh luôn ừ. được rồi ờ. em vào đây đi à. dạ em vào anh nhá à. Happy birthday Chúc mừng sinh nhật dạ. Chúc sức khỏe Thật là nhiều sức khỏe à. Và thật là hạnh phúc Ôi, cảm ơn Bi Tiza vâng. ờ. Đây là trong căn nhà mới em Bi Tiza Thế là không có điện, hơi tối ấy Vâng anh chị ạ vâng. Đi à Sức khỏe anh ạ Ờ, cảm ơn em nhé Dạ, dạ, dạ Vừa mới mở nhá Uh. Rồi, rồi ạ, rồi ạ Sinh nhật đùi gà to quá bạn ăn cho nó đã rồi rồi rồi đây là rau anh ạ ừ thôi người ngồi vào đi lo lo dạ giỏi nha lo lo thôi quay quay vào đây mọi người ạ ngồi lấy cái đèn anh nhá Happy birthday nhiều anh sức khỏe <laughs> Giá hát rất hay Giá hát rất hay Chúc anh nhiều Dạ Đấy mọi người ấy đi mọi người ờ, rót rót ra đi ra rót ra cho mọi người đi hôm nay là thật sự là giang cũng có một cái ờ, muốn phát biểu với tất cả mọi người biết đó cũng là ngày mình sinh ra đời ấy là một người cha người mẹ sinh ra bản thân mình thì cũng là cái ngày đặc biệt và lại sinh nhật lại tổ chức ở trên uh, thôn Ha Cá mà cái thôn đầu tiên mình vào cùng em bí thư già và đã đi uh, giúp mọi người đâm ra là mình, mình cảm thấy rất là vui và mình rất là tự hào khi khi mà mình mình hai anh em nữa là được gặp nhau lâu gì đấy mấy tháng nay rồi thì là hôm nay mới tổ chức sinh nhật của Giang thì ở trên này luôn Alo. anh em uh, anh đồng bào ở trên này là cũng đến uh, dự sinh nhật của mình và đặc biệt hơn là Thưa anh. em già em lại trực tiếp mổ gà để luộc gà <laughs> luộc muối nữa cơ và có rượu ngô Hà Giang dạ. Đấy. đừng tải cái rượu nữa em ở đây sóng kém lắm nhiều hôm nay Xin nhờ anh, em không biết nói gì hơn Chúc sức khỏe anh Ăn cơm thế Mong anh Mai anh về quê đấy, có về không? Dạ là luôn hạnh phúc Có mẹ già nữa nhỉ? Ừ Mai đi xin mần Mẹ già, luôn mạnh khỏe ừ. Gì nữa? Em yêu gia đình nhiều lắm ừ. <laughs> ok cảm ơn mi thư giãn thôi nông chiến nhỉ mi thư giãn dạ, vâng nông chiến nông chiến đi đờ dạ, rót rượu đi rót rượu đi dạ, ờ, nông chiến sinh nhật hôm nay là không có nến <laughs> không có nến nhỉ dạ, dạ, không có vâng, nến vâng. không có bánh dạ, ờ, chỉ có gà luộc đây. không có sóng cả con đùi <laughs> cả con ừ. đây là món À có món thịt gà rang rừng gà mấy mà giang có bắt thì các anh chị ạ. <laughs> Ờ, ờ, cho cái gì vào đây em lót cái giấy vào. Như thế. Chưa ơi. Được rồi để làm sao rồi. Dạ. Cho vào đây mình xã không ai sang nhỉ xính ơi xính ơi con tiếng xính á dính à đây, đây nhỏ nó hơi hơi tối một chút mọi người là do cái bóng này nó không không được sáng Rồi, không được sáng ừ đấy là ừ, bên này này chúc mừng anh cường ừ? anh vào nha hôm nay em mừng lắm bởi có anh cường và hả chị nói rồi không mà mẹ đau đời lắm nhưng mà bà rất là cảm ơn ừ. cảm ơn nhiều ừ. Ờ, mẹ mẹ anh á mẹ anh á hả ừ. bà cũng rất là cảm ơn mẹ anh đã để ra ai bà để ra em ừ. cảm ơn nhiều lắm ừ. chúc sức khỏe của bác ừ. cũng như là uh, chúc sức khỏe của em à. của cả nhà mình và <laughs> vâng. là đi ra lại cũng nói được uh, tiếng kinh mọi người nhé vâng thông cảm thì là, là đi đi ra là dịch lại như vậy để mọi người biết ô mà nga xuống đi ấy hôm nay Chính đi không có cái gì ừ. nhưng mà em rất là mừng là có à, anh ta đây ừ. anh ta đây thì ừ, hôm nay xin nhờ anh anh em không biết nói gì hơn ừ em rất là mong là có sức khỏe ừ. đi theo con đường thiện nguyện à. mà mong muốn bí thư già hỏi thật là có rất là nhiều khán giả hỏi bí thư già có là muốn làm youtube không có muốn như cường hà giang hay là linh Vân bé này hay linh Vân ngọc bản sắc dân tộc này có thể là làm vì cái kênh youtube ờ, ngọc để ờ, đi giúp đồng bào mình mình vừa nói được tiếng kinh này vừa dịch được phiên dịch được cũng rất là hay dạ, nhiều các bác chị hỏi thưa anh và thưa anh là có ước mơ không em không biết nói gì hơn cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ giúp gia đình à, bản thân già đây ừ. cả gia đình theo mong muốn ờ, của em đi tư già thì ờ, cũng muốn làm ờ, một cái kênh youtube thì cũng các anh chị khán giả mà có xem kênh của giang ấy mà thời gian tới có thể là dạ. đi thư già sẽ đi cùng cường cường hà giang có thể là sẽ giúp em một chút về cái kinh nghiệm kinh nghiệm để em cứ quay cuộc sống bình thường của đồng bào mình ví dụ hôm nay là đồng bào đi bẻ ngô này mai đồng bào đi uh, trồng ngô cái gì nó cuộc sống xung quanh của người đồng bào mình Thưa rồi khán giả dần dần biết rồi. thì anh vẫn là thằng anh trai của em anh không mong muốn là nhiều cái lắm ừ. cũng là cái tốt sau này kênh nó phát triển lên đâu được là, à. bây giờ này cả à. gia đình hòa à, thuận rồi là có cái sức khỏe Còn biết thế nào nó có áo phao đẹp nhỉ yeah. Dạ lành lắm ồ hôm qua vừa giặt xong à, và tôi đây là cháu xính đấy đây là cháu xính mọi người nhá đấy cũng là hôm nay là mọi nhà cả nhà đông đủ Tắt hết rồi. cả nhà luôn hay hả? Ừ. Thế tôi thì sinh nhật nay là để ấy nhỉ? Nào, em, em chúc anh nhá. sinh nhật bà nhá. Happy birthday. Happy birthday to you. à à, à. mời ra à, nhé dạ dạ Thôi, dạ, à, mời ra nhé là cảm ơn cảm ơn em nhá ô cảm ơn bà nhá sức khỏe bà nhá à, và em xin Ờ, chắc chắn xin nhớ là mà anh nhá anh trai anh trai nhà em chị tâm đấy là ừ. dạ. chúc mừng anh vâng. một sinh nhật là cũng ờ, rất là vui có cần dạ, vâng. có cần thiết em phải theo bài không ạ? <laughs> Được rồi, em thấy à. nó tại anh bà. Ừ. Cảm ơn ờ, số xính nha. À nay là sinh nhật chú à. à, chú sáu à, cũng à, anh yêu em không ạ ừ. ừ. cả nhà cũng đủ ở đây đúng đấy, à. là chúc mừng tiêu à, đấy chú à, mắc khéo, mắc khéo, đã qua tuổi mới rồi um, được đạt ừ, được uh, thơm um, tên lưỡi một tí đấy à chúc chú may mắn ờ, thành công và đạt được ờ, ngon lắm đấy đặc sản ờ, tây bắc đấy việc tốt trong công việc ờ, chú cảm ơn nhá cảm ơn tất cả cả nhà nhá cảm ơn tất cả mọi người nhá dạ. thì, uh, giang cũng uh, xin um, gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới uh, gia đình em bí thư gia cũng như là hai anh em và tất cả mọi người dạ. cũng như là khán giả của Giang thì là một cái sinh nhật là trên bảng mà uống rượu ngô Hà Giang và thơm luôn. hẳn của con gà luộc anh nhá. Đấy, cả hôm nay con em là không sai thì không về mà kể cả sai cũng ngủ đây luôn <laughs> em mời anh ạ đấy nhá vâng ạ trúng rồi trúng mà hương rồi đã đây nhưng mà không thấy ờ, chúc mừng ờ, sinh nhật anh nhỉ đúng như này nó tuy hơi tối một chút rồi mọi người là thông cảm hôm nay em thấy ăn thật ít để à, nhường anh ra một chút <laughs> <laughs> bí thư gà cứ ăn đi, ăn thoải mái Dạ, dạ Ăn no đi nhá Dạ Ăn no mới có sức Đây nè, đây nè Với lại cũng rất là nhiều người hỏi bí thư già nó bao giờ cưới nữa cơ Chắc dạ. cuối năm nhỉ Hả? Dạ, Tôi nghĩ nào Tâm à. nghĩ càng sớm càng tốt Hả? Tâm nghĩ càng sớm càng tốt anh dạ. Thế khi nào có lúc thì nó khác không là nhiều người hỏi anh bảo anh bảo là khi nào bí thư già cưới thì anh cũng cưới ngày đấy à, cho nó lắm rồi đời bí thư già cưới xong thì ờ, mình sẽ tổ chức mà không không cần ờ, đâu không ờ, em em em định đưa cho anh anh ui rồi rồi rồi chắc quá rồi rồi ra đấy dạ. đâu ra <laughs> dạ, mà kéo lơ kéo chân ga mà <laughs> không lấy đứt này chân dạ. xuống đúng rồi em định đưa cho anh gian hôm nay là sinh nhật của anh mà ừ. rồi à từ hôm tân ra Đấy, quên nhỉ ra dạ nhỉ tân ra dạ. quên ờ, uống rượu với em hương đấy Đấy, anh mời là đi đi lâu ngày lắm rồi một chén đấy nhá không bí thư là dạ mời uh, em hương một chén được không được ạ uh, uh, uh, uh, em ơi rồi vâng. chúc uh, chúc ờ, mừng sinh nhật anh hương uh, luôn happy birthday <laughs> to you anh đang mời hương mà em mời một chén ông tân ra mời được em mời được ăn đi <laughs> ơi happy birthday to you happy birthday happy birthday nhiều chú sức khỏe anh nhiều lắm à, dạ anh em miếng đi thôi ăn một miếng thôi dạ để ờ, tưởng trưng ờ, tình cảm bây giờ là mình em ăn nhiều dạ nó trả nhớ rồi Nếu cảm văn bà nhá à, Anh nhà mới rồi thì uh, cố gắng nha già nhá Anh ạ à. Ờ Ờ, Hả? bà vừa nói Anh và em cho em cũng là một gia đình cho cho anh cái cái dù sao đi trong nước thì anh vẫn là anh trai của nhà em ừ. ừ. nhắc chắn em cũng là em trai thì, không không gọi uh, em trai à đã <laughs> ừ, dạ. ờ, bà vừa bảo này ừ. bà bảo là uh, anh nhất là anh là anh trai ừ bà thì bà cũng là mẹ anh mà anh cũng vâng, vâng. Ờ, quan tâm mọi người rồi là cũng có rất là nhiều khán giả hỏi vì anh cũng vâng. bảo là đi đường xa xa xôi anh cũng không uh, mệt mỏi anh cũng không không nản đâu ừ. đi đường rất là mệt rồi là dạ, mấy dạ. trăm mấy số thôi nhưng mà anh dạ, vẫn vui vui vì biết được cái nhà mình đã xong mẹ là ok <laughs> đấy nó xong là căn nhà đấy nhá dạ, là dạ, ok dạ, rồi cứ yên tâm sau này uh, có lấy vợ gia đình vào thì um, cố gắng uh, mình tu trí một chút làm ăn vì con cái rồi ạ bà nhờ, phải lấy vợ vào ờ, rồi là mình mới tu trí làm ăn được đàn ông Dạ Đúng không? Ở bên đấy. nó mà giới tụi con nè Đấy Giới tụi con nè Như con nào con sao lấy vợ là con uh, phải tu trí <laughs> Ai à, em hứa rồi Em hứa ờ. em sẽ lấy vợ Ờ Để thương mẹ Ờ đúng rồi, chính xác rồi Con <laughs> dâu Chuẩn đấy, chuẩn đấy Dạ, dạ. hôm nay nó phát biểu câu rất là hay vâng. Là lấy vợ để vâng. thương mẹ là có con dâu để giúp mẹ Rất là nhiều vâng. Thế thôi mọi người dùng đi Nha dùng đi Dùng đi, dùng đi ra đấy mọi người dùng đi mấy anh em dùng đi dùng đi hứa ơi dùng đi em ăn đi ăn đi đầu tiên này tâm sự với ờ, cường nhiều thế khi à, mà Giang đã lê lết một chút rồi gọi là lê lết một chút thì cứ ba chỉ là lết chưa <laughs> chưa đến bên lết đúng không? Dạ là chút chúc rượu hơi nhiều rồi cũng rất là khỏe bà con trên này khỏe lắm. Đợi đợi thì là già đi nấu cháo đây đây nó to lắm. Đây. Ui giời. <laughs> Già nấu cho anh à? Dạ. Vâng nấu cháo đây à? Tôi nhờ anh mà. Em để trong Em phải làm tất cả vì anh. Không, không. À, vì anh á. Ok. Rồi cảm ơn bí à, thư giang. Rồi nấu cháo cho giang ấy trời ơi. Thật sự Sinh nhật. thật sự là anh là anh trai nhà em. Ừ. Em phải nấu tất cả ừ. vì ừ. anh. Cái này thì <laughs> anh em nó không là cần, giả rất không là cần, cần không cần cái gì luôn chưa bao giờ là giả chỉ một tình cảm một chút thôi tám à, à quên nấu cháo cháo cháo cá anh <laughs> nói lộn dạ, dạ, dạ. anh dạ. cũng uống say rồi mà nên cái nồi hơi to nhá nồi to với nhiều người dạ nồi là ngon cần nấu lên công nhận nồi này anh công nhận là ngon anh không chê em nhá à, điên này anh này chê em điên cơ mà khán giả chửi cho bà con ờ, cô bác này chửi cho sau là đợt này sau này bí tên là cái vừa luôn nhá dạ ở sau ờ, là sau này ờ, đi cùng cường Hà Giang xem là học hỏi cường một chút làm gì ạ Ờ, đi hò rồi em cũng biết em chỉ biết là không biết thì okay. phải làm gì giờ không biết làm em em không biết nhưng mà em không hỏi đây mẹ vị đi già này vẫn dạ. gần đấy này hôm nay vừa rồi mọi người uống là cũng khá là nhiều rồi hơn hai âu này rồi xíu yeah. Dạ. không được lâu quét đấy nhỉ chưa tắt đâu dạ. ôi đèn là sáng còn à, em hương thì đang à, chống à, nặng để chống cong <laughs> Thôi có lẽ là cái chén rượu này cũng là chén rượu cuối cùng của em bí thư già là chúc mừng sinh nhật của Giang Em chúc mừng anh <laughs> Chúc mừng Giang Chén nhá. cuối cùng nhá Giang nhá Dạ, dạ. Rồi xong là tí là Em biết rồi Nói chung là không có gì Em chỉ mong là anh sức khỏe tôi tao rồi xong là lấy vợ à? Từ đã em chưa nói mà Sức khỏe anh rồi tao ừ. Và Rồi tao nhá Ừ rồi tao luôn đấy rồi à, tao đúng Đấy và ra đề anh luôn mạnh khỏe Ồ, hạnh phúc cảm, cảm ơn em rất là nhiều như em sai này hôm <laughs> nay là có hơi em sai một cái là say uh, một chút rồi gọi là quý cô bác chị phong thảo là do là sinh nhật của giang ấy đâm là hơi say một chút rồi, vâng, à, rồi, ơi bà con à, mời bà nhá thì hôm nay là sinh nhật của con thì con cảm ơn bà rất là nhiều à, Chúc bà luôn luôn mạnh khỏe, chúc bà ờ, già luôn là thành công, ờ, thành đạt trong cuộc sống và gặp hai đứa rất là thành công dần nhá Dạ, dạ, dạ, dạ Năm tới Vâng, ờ, anh dạ, vâng. anh ơi Mẹ, mẹ nhà anh là rất là mong muốn luôn Mong muốn luôn là có, có à. anh trai <laughs> dạ anh trai mình nữa dạ vâng, dạ vâng. thế nha xin vâng. mời ờ, cứu ba chị dạ vâng. mọi người anh phải hiểu năm nay nha ờ, sài gòn mà đảo đảo đảo đảo anh chỉ ở trong Hiện tại thì ờ, uh, sinh nhật của Giang cũng đã kết thúc và bí thư già thì cũng rất là say rồi. Thì anh em là chủ dạ, từ đầu nó chè thôi nhỉ Giang nhỉ? Dạ, dạ. thưa anh là em có chè đâu. Tối Hôm nay em cũng muốn nói thật sự là ừ. em pha một ấm nước chè, chè. để là anh của em <laughs> cùng nhau thưởng thức thưởng thức chè đúng không ok dạ <laughs> dạ dạ dạ rồi dạ. các bạn chị nhá mình sẽ uống nước chè đâu mấy giờ là dạ mấy giờ mười giờ rồi nhá mười giờ ổn hơn muộn rồi nhỉ chín giờ rồi anh chắc phải nghỉ thôi vâng, vâng, vâng. lẽ là à, kết thúc video tạm biệt là cô bác đi em là giang à, xin à, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn là theo dõi đồng hành với giang hôm nay thì là cũng rất là nhiều bây giờ nó quả cháo cho giang này wow rất là nhiều luôn gà đồi này rất là nhiều thực tế bây giờ là hương là đi ờ, dọn mâm và bí thư già là chuẩn bị là pha ấm chè trà trà ấy nhờ ra nhờ à, chè, chè, chè, chè, chè, chè, chè, chè, chè, đúng không? Dạ. Ok. anh à, em vào đi ngồi đi. Ừ. Thế già chào khán giả một chút đi. Dạ. Chào tạm biệt mọi người đã đi nghỉ. Vâng. Chúc ờ, mọi người cái gì không? Em à, bạn thân già thì không biết nói gì hơn cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi bạn thân già không giúp đỡ được nhiều cái nhưng mà nhờ anh Tan anh Ngọc bà thân Giang không có cái nhà như thế này là rất là rất là mừng và là uh, cái mà tốt ờ, cũng là uh, cũng là nhờ vào tất cả mệnh thường quân Đấy, không biết nói gì hơn rất là có rất nhiều đấy ờ sao À, cảm ơn anh Giang ạ có điện <laughs> dạ dạ nay sinh nhật anh Giang mà say nhỉ say say tít tít lò <laughs> say tít lò mà nhỉ dạ dạ dạ, dạ sinh nhật anh Giang mà say tít lò luôn mà hôm nay anh Giang sinh nhật anh Giang mà em không say nữa thì hơn lạ đấy hả à, hôm nào cưới anh Giang có say không dạ cưới anh ấy cưới anh Giang là phải say cưới anh Giang thưa anh nếu mà cứ anh gian đấy em là người đầu tiên <coughs> không làm mối nhưng mà em sẽ là người mà tiêm rượu tiêm rượu hội uh, xin lỗi em không biết nói okay. nhưng mà <laughs> ok thế nhá ta ta ta ra ra thôi dạ. thì à, có lẽ là giang cũng ờ, xin phép được khép lại cái video buổi uh, tối ngày hôm nay là sinh nhật của giang ngày hôm nay uh, xin chúc cô bác chị cùng toàn thể mọi người có một buổi tối thật vui vẻ hạnh phúc tràn ngập niềm vui bên gia đình người thân và bạn bè mong rằng sau này bí thư già sẽ lấy vợ thì giang sẽ trực tiếp là lên sẽ gửi món quà đặc biệt nhất cho hai vợ chồng bí thư già một món quà sau này nếu mà bí thư già lấy vợ thì giang sẽ tiết lộ cho mọi người biết à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại thứ ba chị cùng tất cả mọi người ở video tiếp theo chào em chào ạ già dạ, chào chào anh giang chào mọi người chào ok ok hôm nay à, bà hát hát tặng con bài gì tiếng hơ mông nhỉ mẹ em ừ, hát hát đi đúng không bà hát sinh nhật à, chúc mừng con à bỏ di lưng tu tia wa si tua lo su su si à khi cho có trồng lồng canh cho cây họ à ý nghĩa là bài như thế nào dạ nghĩa bài hát chúc mừng anh ồ thế à 那年，我们种水蜜说种罗马，黑米和种跟着牛那米罗豆。哎呀，不对不对不对，mừng dạ. <laughs> dạ. lắm. Ờ, như là dạ? dịch gì ý nghĩa nào là hạt gì Thưa anh là, ờ, thưa khán giả là mẹ hát không vì gia đình, à. không vì mọi người, à. nhưng mà vì tất cả mọi người. À. À Ờ, không vì mỗi em Vẫn là gì ra tiếng kinh mình ấy Đấy Là nhiên nào? Dịch ra tiếng kinh là bài hát không vì ai vui. Không vì ai à... Mẹ rất là mong muốn là Anh sẽ đi con đường thường quen ừ. Bây giờ anh, à... em mình đang có à... sáu đó à... Gọi là sáu thôi nhá à thời ra thì em cũng biết bài giáo đấy Đây <laughs> là dạ, con cảm ơn mẹ nhá Dạ, dạ, ờ, Mẹ rất là dạ, dạ. nhiều, hôm nay là sinh nhật của con tin là mẹ không ra vâng, được vâng, vâng. Đấy thì mẹ hát bài rất là hay Để vâng. cảm nhận được tình cảm vâng của, của mẹ Mỹ chưa Giờ dành cho Giang là buổi tối hôm nay thì mẹ Mỹ già hát lần đầu tiên phải nói là dạ, Giang dạ. giật mình luôn và tiếng hát rất là trong dạ. em dịch lại là cho mẹ là tiếng hát rất là trong hay vâng nói là hay vâng ạ vâng ạ đấy mình là yêu mẹ rất là nhiều Ừ, có lẽ là mình cũng uh, xin phép là dừng cái video ờ, của Giang ngày này đây. À, đã, đã, xin đã. Dạ. chúc uh, tất cả mọi người là có một buổi tối thật vui vẻ. Từ từ á, em còn một câu chuyện. Câu chuyện này. <laughs> em muốn nước á. Ừ. <laughs>